Hello, xin chào tất cả mọi người. Em Lan Nhung sẽ chia sẻ cùng mọi người cái dòng sản phẩm cực kỳ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó chính là sản phẩm mới công ty Atomy. Cha cha. Sản phẩm này khi đến tay mọi người được đóng gói rất là cẩn thận và an toàn. Đó là trong bên trong sẽ có cái xốp như thế này. Này, đến hộp cho chúng ta mọi người nhìn thấy cái hộp này làm quà cũng rất là tuyệt vời nha làm quà cho người yêu cho bạn gái cho gia đình cũng rất là tuyệt vời luôn hãy sấy hàng ngày ta tạo dáng cho tóc đúng không ạ sản phẩm này là cái năm 2022 đã được nhận cái chứng chỉ là vì à, mẫu mã đẹp Ờ, về cái ngành điện tử đó mọi người đó thì trước tiên này chúng sẽ giới thiệu qua một chút kỹ lưng cái tính năng của dòng sản phẩm này và cái ưu điểm đặc biệt của nó thứ nhất là cái à, mẫu mã cực kỳ là đẹp nhỏ gọn và thon gọn dễ sử dụng cho chúng ta dễ cầm và chúng ta dễ sử dụng hơn tiếp theo là mọi người thấy là đây đầu tiên bình thường những cái máy cơ bản đấy thì là nó sẽ là răng chúng ta phải xoáy phải lắp còn cái này nó là cái lâm châm nó tự hút nha mọi người và cực kỳ là chắc và chúng ta có thể xoay cũng được chúng ta tạo xoay ngang xoay ngửa đều ok nhé và ở đây sẽ có hai cái lõi gió mạnh và gió nhẹ cho chúng ta để cho chúng ta tạo kiểu thế là chúng ta khi các bạn muốn uốn tóc vào ấy thì chúng ta có thể là à, lấy cái nọ này để cho gió nó gom gọn lại để cho chúng ta sấy tóc đấy mọi người đó tiếp theo đó là cái đầu sấy dành cho những ai mà à, chúng ta tóc xoăn hay là những ai mà tóc ngắn tóc của nam giới nó sẽ giúp là gió nó sẽ đi trực tiếp vào cái phần à, chân tóc của chúng ta sẽ làm khô cái phần da đầu bởi vì nếu như các bạn mà gội đầu mà chúng ta sấy bên ngoài không nó khô tóc ấy, mà sấy tận bên trong thì là sao ờ, cái tóc bên ngoài của chúng ta lại bị khô quá thì nó sẽ làm bị trẻ ngọn sẽ bị khô tóc và sẽ làm mất cái lượng vitamin của tóc của chúng ta đi đúng không ạ thì cái khi mà chúng ta dùng cái này nó sẽ giúp là gió sẽ đi trực tiếp vào len lỏi vào bên trong những cái lớp tóc ấy để cho cái da đầu của chúng ta nó khô và đặc biệt là không có bị làm sơ tóc của chúng ta và gió sẽ không vào trực tiếp nhá những cái đầu này thì là sẽ kín này nó sẽ truyền qua những cái thanh bên ngoài cạnh gió bên ngoài cạnh cái này nó sẽ làm len lỏi vào cái lớp tóc và làm khô tóc cho chúng ta ưu điểm của cái này là dành cho những ai tóc dày tóc sấy và tóc ngắn như tóc của mình mỏng và tóc dài nhưng mà mình dùng cái này mình massage da đầu của mình và đặc biệt là làm cho cái da đầu của chúng ta nó khô nó không bị ẩm vì nếu như da đầu của chúng ta gội đầu mà chúng ta không sấy khô thì ra ngoài gió sẽ rất, rất dễ bị là chúng ta bị cảm bị lạnh và nó không săn chắc da đầu sẽ dễ bị rụng tóc đúng không ạ đấy đấy là cái ưu điểm của cái cái này nha mọi người trải nghiệm đây cái dây của nó rất là dài nha mọi người đó sau đó cái này đó là ta sẽ dùng vào cái khăn khô thì và vệ sinh cực kỳ là tiện cái máy này nó là chạy bằng cái motor của máy bay nên là khi mà mọi người bật máy để chạy thông suốt trong một tiếng đồng hồ cũng không bị lắng máy cơ bản những cái loại máy đồ điện tử bình thường mà chúng ta chỉ cần bật 15 phút liên tiếp hoặc 30 phút là máy đã nóng ra lên rồi đúng không ạ nhưng cái máy này chúng ta bật một tiếng đồng hồ chúng ta để đấy cứ chạy thông suốt một tiếng đồng hồ cũng không hề bị lắng máy nha mọi người đó là cái ưu điểm đặc biệt của cái máy máy sấy này nha và bây giờ mình sẽ cắm vào và nhung sẽ chỉnh nhiệt độ cho mọi người tham khảo luôn nha thì khi nhung cắm máy vào thì mọi người thấy là ở bên tay cầm của mình sẽ có bốn cái nút này đó máy đang ở chế độ tắt thì nhung sẽ bật lên nó là bật máy đó mọi người thấy máy rất êm đúng không ạ và nhung sẽ cắm cái à, cái đầu gió này vào cho mọi người xem đó. Đấy, cắm cái đầu gió này nhá mọi người mẫu mã rất là đẹp đúng không đấy nhung sẽ bật máy lên này đấy rất là mạnh đúng không? Đó, là mạnh luôn đấy, chúng ta chỉnh ngang chỉnh cái lúc này là chỉnh là máy đang ở nhiệt độ ấm thì mình sẽ bấm một cái nữa trở thành màu trắng nó sẽ là ở nhiệt độ lạnh nếu như mà mình muốn là chuyển sang chế độ tự động thì mình bấm một lần nữa thì là nó sẽ 5 giây nóng và 5 giây lạnh tự động chuyển đổi cho chúng ta và tiếp theo đây là nhiệt độ thì chúng ta bật như này nó là nhiệt độ nóng bật một lúc nữa là nóng hơn bật một lúc nữa là nóng nữa này nên chúng ta chỉnh theo cái nhiệt độ mà nóng lại chúng ta muốn ở trên này thì nó là gió này, gió vừa này gió mạnh này và gió mạnh nữa này đó đó mọi người thấy khi mình tắt đi đó mọi người thấy gió rất là mạnh luôn nhưng mà lại rất là êm nghe bên ngoài cực kỳ là êm luôn ở trên video thì mình nghe không rõ là nó có êm hay không thì mình không biết đâu nhưng mà nghe rất là êm luôn với ngay cả cái này cái này cũng thích mọi người nhìn đó, rất là êm luôn rất là thích luôn nha mọi người và đặc biệt là cái máy này đấy mọi người nó có cái tính năng là uh, union mà khi mà máy hoạt động nó sẽ sản xuất ra một cái vitamin trong không khí tự nhiên để làm sao bảo vệ cho cái tóc của chúng ta không bị gãy không bị khô đó không bị làm hư tổn tóc những cái máy bên Hàn ấy do Hàn sản xuất cái máy này của Hàn sản xuất nha mọi người thì bao giờ nó cũng đắt hơn và nó tốt hơn và bảo hành trọn đời cho mọi người nếu như máy có vấn đề gì đó thì chúng ta chỉ cần à, liên lạc với công ty uh, hỗ trợ sửa chữa cho mọi người ở đây là sẽ có là cái giấy là bảo hà giấy này là thông tin chi tiết cách sử dụng của sản phẩm cũng như là mọi người muốn ờ, bảo hành hay thắc mắc mọi thông tin thắc mắc mọi người có thể liên lạc trực tiếp với nhà máy sản xuất được đó là công ty sẽ trực tiếp xử lý cho mọi người nhưng sẽ hỗ trợ mọi người đăng ký cái mã số thành viên mua hàng trực tiếp với gia cấp của công ty và đặc biệt mọi người sẽ được tích lũy điểm thôi từ cho mọi người đó, thông tin sản phẩm mọi người hãy liên lạc trực tiếp cho Nhung qua số điện thoại 0087986889 Nhung sẽ gửi ờ, ờ, hẳn cái website của công ty cho mọi người tham khảo trực tiếp hơn nhé đó bye bye tạm biệt cả nhà đã xem video clip của mình